Wow, chúng ta đang vô kim tử tháp nha cả nhà của Đại Nam Dân Hiến nha đó có người hướng dẫn sẽ đi vô bên trong rất là đẹp vô kim tử tháp rất là tối nha cả nhà ồ không khí rất là huyền bí yeah đơn giản và nó ra wow. đã ra là nghe cả nhà ừ, ai cũng ai cũng rất là ngại nhưng mà ra là rất là vui ừ. Ừ. rồi chúc cả nhà sức khỏe nha

trượt mát lắm ừ. rất lạnh luôn á đứng giang ra đây ông đứng giang ra đây đứng giang ra đứng giang rộng ra hết đi đứng giang, ờ, đúng đứng giang. rồi hẹn gặp lại quý khách nha xin chào và hẹn gặp lại bye bye bye xin chào và hẹn gặp lại Thank <laughs> you. em hẹn gặp lại video tiếp tiếp nhé dưới video clip chú đăng ký màu đỏ nha trong nhà đăng ký và ủng hộ nha buổi chiều hẹn gặp lại chúc một ngày vui vẻ may mắn hạnh phúc nha bye bye xin chào và hẹn gặp lại